lòng tham vô đáy. Ý nghĩ tham lam một trong những dục vọng chính là thèm muốn tài vật vốn dĩ không thuộc về mình. Đối diện với tiền tài, vật chất của người khác với chức vị vốn không thuộc về mình, người ta nên lựa chọn như thế nào? Không tham cuộc cải của bạn được thiện báo. Vào thời nhà Minh, vương sĩ lương người Trung Đô, có một người bạn thân thiết người bạn bị bệnh hiểm nghèo và sắp qua đời. Trong khi đó, con trai của ông ấy đang sống tha hương, vẫn chưa quay trở về. Trước khi chết, ông đã giao tất cả tiền của trong gia đình cho Vương Sĩ Lương và nói Số tiền này giao cho con trai tôi sẽ chẳng có gì tốt, thậm chí rất có thể mang đến tai họa. Nói xong người bạn nhắm mắt ra đi. Vương Sĩ Lương khóc thương và lo liệu tang sự cho bạn. Việc người bạn mang hết tiền giao phó lại cho ông Vương thì không một ai biết. Sau một vài năm, cuối cùng người con trai của người bạn cũng trở về quê nhà. Vương Sĩ Lương đã mang tất cả số tiền của mà bạn đã trao cho ông, đưa lại cho anh con trai. Con trai của người bạn nhanh chóng tiêu hết số tiền đó. Sau khi nghe chuyện, Vương Sĩ Lương đã vài lần chu cấp cho anh ta mà chưa bao giờ tỏ thái độ chán ghét. Tuy nhiên, Vương Sĩ Lương không giỏi quản lý tiền bạc, cuộc sống vẫn cứ túng thiếu. Trong lúc ông đang mặt mày ủ rột thì cậu con trai của ông vốn đầu óc rốt nát, không hiểu sao bỗng nhiên thông minh sáng láng, học hành rất tiến bộ, sau đó vào học ở Thái học viện, rồi được tuyển chọn và trở thành huyện thừa. Quan huyện giao việc, con trai của Vương Sĩ Lương hoàn thành rất tốt và được thưởng một ngàn lạng bạc. Lúc này, Vương Sĩ Lương vẫn còn khỏe mạnh và con trai của ông đã đưa tiền cho cha hỗ trợ gia đình. Bỗng một hôm, có một vị đạo sĩ đến nhà Vương Sĩ Lương và nói với ông rằng Tôi được người ta ủy thác tới gửi lời cảm ơn tới ông, ông đã được thiện báo. Và người ủy thác là người bạn quá cố năm nào của ông. Quả đúng là không tham tài sản của người khác, cuối cùng phúc báo tới. Ngoài ra, còn có một người họ triệu ở Thuận Thiên làm nghề bán cháo và mọi người gọi ông là Tương Dương. Trong năm Thiên Thuận thứ nhất, Hoàng đế Minh Anh Tùng lên ngôi Hoàng đế. Con em nhiều gia đình thế gia quan võ nhân cơ hội đút lót làm quan, mạo danh lĩnh thưởng, số người lên đến hàng trăm. Có người nói với Triệu rằng anh cũng có thể làm như vậy, nhưng anh xua tay từ chối. Tôi chỉ là một người thôn lỗ, không có số làm quan. Của cải và nhung lụa không phải là không muốn, nhưng tôi lo lắng rằng nó sẽ dẫn đến hậu họa. Quả nhiên, chưa đầy một năm sau, sự việc bại lộ, những kẻ mạo danh bị cách chức, một số thậm chí còn bị lưu đày. Sau đó, người ta mới thở dài rằng việc ông Triệu không tham lam là một hành động sáng suốt. Tham tài sản của người khác, cuối cùng tay trắng trái ngược với câu chuyện Vương Sĩ Lương không lấy tài sản của bạn cuối cùng được phúc báo. Còn có một trường hợp khác. Ở Trường Hưng, có một người đàn ông họ thẩm, người này có hàng ngàn tài sản và là một người giàu có trong vùng. Ông làm thủ kho của huyện Nha. Khi con trai ông thẩm chuẩn bị kết hôn, ông đã nhờ một người em trong gia tộc đảm nhiệm chức trách giúp mình vì ông muốn lo liệu hôn sự cho con. Không ngờ, người em kia nhân cơ hội mở kho lấy trộm 800 lượng bạc. Đến khi quan phủ phát hiện ra thì không biết người em kia đã trốn đi đâu, ông thẩm phải dùng tài sản riêng của mình để bồi hoàn. Người em kia chạy trốn tới nơi khác, đợi một hai năm không còn ai để ý đến chuyện mở kho trộm tiền khi xưa nữa, mới lấy số bạc trộm được mua hơn 100 mẫu ruộng. Những năm về sau này, ông này có một đứa con trai và rất yêu thương con vì mong cho con lớn lên có cuộc sống tốt hơn và cũng vì ông ta cũng đã lớn tuổi nên ông ta đã gửi con cho một gia đình giàu có ở quận lỵ nuôi. Tài sản của ông ta cũng chuyển cho gia đình chăm sóc nuôi dưỡng đứa con trai. Sau đó, đáng lẽ con trai ông sẽ kết hôn với con gái của gia đình giàu có đó, nhưng con trai ông lại tìm đến một cô gái khác, cả hai bí mật bỏ trốn. Tài sản của họ cuối cùng lại thuộc về nhà của gia đình giàu có kia Vậy là người em ăn trộm tiền năm xưa vẫn là công dã chàng Cuối cùng vẫn trắng tay Đây chẳng phải là ác báo sao Nói cho cùng Trên đời này Những thứ không phải của mình thì chớ nên động niệm tham lam Tiếp theo Tâm linh cuộc sống xin gửi đến bạn câu chuyện Vì sao một cô gái phong lưu vẫn được Phật đảng coi trọng Ở Ấn Độ cổ đại có một cô gái giàu có và xinh đẹp tên là Amatla. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng sống lẳng lơ buông thả nên bị nhiều người khinh thường. Về sau, Amatla lại được Đức Phật triệu kiến. Nhiều người không hiểu tại sao cô gái này lại có được vinh hạnh đó. Ở nước Di Gia thời Ấn Độ cổ, có một vườn xoài. Chủ nhân của vườn xoài là một cô gái hết mực xinh đẹp tên là Amatla nàng được trời ban cho sự xinh đẹp, giàu có quyền quý, làm một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Nhưng vì phong lưu đa tình mà nàng bị nhiều người khinh thường. Khi Đức Phật Thích Ca đến nước Di Gia thuyết pháp, A Mạt La đem vườn xoài bên ngoài thành làm vật cúng dường và bố thí cho các tăng nhân. Nhưng cô vẫn cứ chìm đắm trong tử sắc như trước, sống cuộc sống phóng túng, xa đoạn. Một ngày nọ, một người hầu hỏi cô cô chủ có biết không? Phật Đà hiện đang ở trong vườn xoài vốn là hoàng tử của vua tịnh Phạn, tên là Kiều Đạt Ma Tất Đạt Đa. Ngài từ bỏ vương vị, xuất gia tu hành, tìm được một vương quốc khác càng vĩ đại hơn. Hiện nay hết thảy vương công quý tộc, thứ dân bách tính đều vì mộ danh Ngài mà đến vườn xoài để nghe Phật Đà thuyết pháp. A Mạt La cảm thấy việc một hoàng tử xuất gia đi tu là một việc kỳ lạ, thế nên nàng quyết định tự mình một lần đến gặp vị hoàng tử này. Nhưng vì A Mạt La ăn mặc quá mức phong trần, nên khi nàng đến vườn xoài, vừa định bước vào thì bị một tăng nhân cản đường đi. Lúc này một tăng nhân khác đến và nói rằng Đừng ngăn cản, Phật Đà muốn gặp cô ấy. Phật Thích Ca ngồi xếp bằng dưới gốc cây, xung quanh bao phủ một trường ánh sáng tường hòa. A Mạt La đến trước mặt Phật Đà chợt ý thức được rằng những đồ trang sức và châu báu mà nàng đeo trên thân thì trước mặt Phật Đà đều trở nên vô cùng xấu xí. Thế rồi nàng bỏ chúng đi với nụ cười phong nhã, cung kính bước đến trước mặt Phật Đà, rồi quỳ xuống dưới chân Phật Đà. Phật đã bảo nàng ngồi dậy và thuyết pháp cho nàng. Lúc này A Mạt La tựa như một vùng đất khô cằn đất nẻ bỗng được những cơn mưa mát lành tới mát để cảm tạ những lời giáo huấn của Đức Phật, A Mạt La đã thỉnh cầu Phật Đà ngày hôm sau đến nhà nàng dùng bữa và Phật Đà đã đồng ý. Nhiều người không hiểu tại sao một nữ tử sống phóng túng như nàng vẫn được Phật Đà trọng thị như vậy. Thích Ca Mâu Ni liền kể cho mọi người nghe về một kiếp trước của nàng. Trong dòng sông dài của sinh mệnh, A Mạt La đã từng chuyển sinh thành một con chim con chim này cùng nhiều loài chim lớn khác sống trong khu rừng hoang dã. Hàng ngày chúng líu lo truyền cảnh và sống một cuộc sống rất hạnh phúc. Vào một năm nọ, mùa hè đặc biệt khô và nóng. Một hôm, trong rừng đột nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua. Gió lớn làm một đám cháy nhỏ nhanh chóng lan nhanh. Ngọn lửa hoành hành đã tàn phá khu rừng, các loài chim đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Con chim này vì để cứu các loài chim nhỏ khác, nó không màng an nguy của bản thân, bay đến bờ sông làm ướt đôi cánh, rồi bay về rừng phía trên đám cháy, vỗ cánh tung xuống những hạt nước li ti. Con chim nhỏ cứ như vậy không ngừng bay qua bay lại từ dòng sông đến khu rừng. Khi những con vật khác nhìn thấy thế liền nói với con chim rằng Này, chim kia, chưa nghe câu thiêu thân lao đầu vào lửa sao? Ngươi làm như thế cũng có ích gì đâu Con chim liền nói Lửa lớn đang thiêu đốt Ta không còn thời gian để mà nói nữa Nói xong Chim lại bay xuống sông và làm ướt đôi cánh của mình Tấm lòng chân thành của con chim đã cảm động trời xanh Rồi một cơn mưa lớn đã kéo tới dập tắt ngọn lửa Vì duyên cớ này mà con chim sau đó đã được đầu thai thành cô xinh đẹp và giàu có Amatla này và cô cũng có đặc ân được nghe Phật Đà dạy bảo. Đối mặt với thảm họa tàn khốc, tấm lòng chân thành của một con chim vô danh xem ra chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng nó lại thể hiện sức mạnh kinh thiên động địa, đóng vai trò to lớn vào những thời khắc quan trọng, giúp đỡ người khác hóa giải hiểm nguy. Tâm thành trí thiện của chú chim nhỏ đã làm nên một truyền kỳ, vang vọng mãi sự chân quý và mỹ lệ của sinh mệnh.